để gửi một cái file bài thực hành xuống cho học sinh thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nút lệnh như sau giả sử như em muốn gửi cái file demo này đến màn hình nền của các máy của học sinh thì chúng ta sẽ vào cái mục Send Collect work, chọn Send work. ở đây chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn đến cái file cần gửi giả sử như file demo ở đây à, chọn desktop nếu ở đây không hiện desktop á, thì quý thầy cô có thể bấm C hai chấm sẹt ở đây cũng được rồi quý thầy cô sẽ chọn send thì ở đây nó sẽ hỏi là chúng ta gửi các cái máy nào thì ở đây gửi tất cả các cái máy ở đây à, em đang mở 6 máy à, bấm OK thì như vậy nó đã gửi xong như vậy thì tất cả các cái máy tính đều có cái file demo ở trên mạng cái màn hình nền à. vậy thì sau khi học sinh mà thực hành mở cái file này thực hành xong thì học sinh lưu lại là lúc này chúng ta sẽ lấy cái file này về thì chúng ta sẽ vào là send collect work chúng ta sẽ chọn là collect work rồi chúng ta lấy cái file demo.txt trên màn hình desktop à, chúng ta bấm chữ collect và về chúng ta sẽ lưu trên desktop của máy chủ của máy giáo viên luôn bấm chữ collect ok như vậy thì lúc này ở trên cái màn hình nền của giáo viên thì nó sẽ có cái thư mục được tự tạo à, thư mục tạo sẵn lưu trữ các cái file của của các cái máy học sinh đã được lấy về thì như vậy đây chính là cái cách mà quý thầy cô có thể giao một cái tiệp tin cho học sinh học sinh mở lên thực hiện các cái bài thực hành rồi sau đó lưu lại và chúng ta có thể lấy về máy chủ